Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn tiếp tục review tiếp cái lô đất mà Toàn à, đã review rất là nhiều Thì à, ngày hôm nay Toàn sẽ nói rõ luôn nha cả nhà Tại vì à, Toàn làm những cái video trước thì có một số bạn cũng hỏi là đường 24m à, chỗ nào, đường 42m chỗ nào Và những con đường khác chỗ nào Bên cạnh đó thì từ thông tin à, lô đất à, vị trí chính xác thì ngày hôm nay cũng đã đóng cọc rồi Cho nên Toàn sẽ làm rõ hơn vào video này Thì đầu tiên à, Toàn à, đang đứng trên cái đường này Đường này đang hiện hữu là 10 10 2 mét nha cả nhà và hướng này này cả nhà hướng này nha cả nhà à, chính xác hướng này thì sẽ đi ra đường DT 741 nha cả nhà và sẽ đi ra ngay chỗ mà siêu thị có mắt và thế giới di động à, thế giới di động cộng với FPT á và ngay chỗ mà trung tâm hành chính hiện Đồng Phú là đi theo hướng này nha cả nhà để ý đi theo hướng này còn hướng ngược lại hướng ngược lại chính là hướng này đây thì hướng này sẽ đi vào khu công nghiệp BKMX và đây là đường liên xã nha cả nhà đây là đường liên xã chứ không phải là những cái tuyến đường à, tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 3, tuyến số 4 gì thì đây là đường liên xã cho nên đi cái đoạn đường đi nó sẽ có những cái cái đoạn quanh cua thì tính từ vị trí của chúng ta đứng đây chúng ta đi ra DT741 theo hướng này thì sẽ tầm khoảng là 6 đến 7 km nha cả nhà từ 6 đến 7 km là đi theo hư ra được trung tâm hành chính huyện đồng phú còn từ vị trí này chúng ta đi vào bên trong khu công nghiệp bkm thì sẽ tầm khoảng là 3 đến 4 km nha cả nhà 3 đến 4 km hoặc là 5 km nói chung là trong cái khoang đó tại vì đường liên xã thì nó sẽ đi uh, có, cái độ bo cong chứ không phải là giống như cái đường uh, à, tiếng nó là cái đường thẳng thì uh, những video trước mình nói là cái đường này sẽ quy hoạch 24 m rồi thì bây giờ mình sẽ xem rõ luôn để cho cả nhà thấy nha à, hiện tại thì nó đang là 12 m thì nó sẽ uh, bán tọa độ ở đây là người ta cũng đã bán tọa độ rồi vào bên trong kia tính từ tim nha cả nhà tính từ tim vào bên trong kia là 12 m và tính từ tim vào bên bên bên phía bên này bên phía bên cao su này là cũng 12 mét thì à, ở đây à, bên à, bên địa chính người ta cũng đã bắn tạo độ rồi cả nhà đây cả nhà hãy theo chân mình vào trong này để mình thấy luôn nha và đây hiện tại thì có một số bạn hỏi là cái đường này 12 mét sao là 24 mét nhưng mà thực ra là đã quy hoạch 24 mét và đây cả nhà thấy này vào đây luôn à. cái nhà thấy hiện tại ở đây người ta đã, đã bắn người ta đã đã ghi số này và người ta đã đánh dấu đỏ này à, thì tính từ tiêm vào đây là 12 mét có phải là sau này bị hụt bốn mét không ra đây bên này nữa người ta dọc theo cái tiếng này này cái nhà à. thường thì người ta sẽ nếu có nếu mà có cao su á thì người ta sẽ đánh dấu trên cao su còn nếu không thì người ta sẽ đóng cọc ở phía dưới người ta sẽ đóng một cái cọc ở dưới người ta đánh dấu là người ta đã bắn tọa độ và đây sát vô con sát vô đây này đã có dấu dấu đó là cái nhà thấy không ạ như vậy thì tính từ vị trí này ra tim tim đường bên kia là 12 mét và từ tim đường đi sâu qua bên bên phía bên kia 12 mét nữa là thành 24 m. Như vậy thì quy hoạch con đường này là 24 m nha cả nhà. Và đây là đây là chính thức cho cả nhà thấy nha. Rồi, cả nhà thấy đi, vào bên trong kia nữa. Cứ đi sau qua thì sẽ có những cái đa, việc đánh dấu. À, dù mình đi vào bên đây nữa đi ha. Thì mình sẽ có thấy là là trên các cái cây cao su á được đánh dấu. Đó cả nhà. Đây trên cây cao su này cả nhà, cả nhà thấy được đánh dấu không ạ? Tức là đã đánh dấu tức là cái ranh giới của con đường của mình nó sẽ được mở rộng vào đây và sau khi mà nếu mà người ta khởi công á thì người ta sẽ bén tọa đồ lại và cắm móc lại rõ ràng còn đây là chỉ việc đánh dấu để chúng ta biết thôi rồi chúng ta đi ra nha cả nhà như vậy thì con đường này quy hoạch là 24 mét nha 24 mét nha cả nhà cả nhà thấy rõ nha và không không lăn tăn gì nữa nha cả nhà rồi tại vị trí này của chúng ta tại vị trí này cả nhà thấy ạ à, hiện tại ở đây À, những lô đất mà cho à, à toàn thịnh phát review trước á, là những lô đất này ngày hôm nay đã được à, đóng cọc rồi này đây cái nhà thấy đã đóng cọc rồi này đây và bên kia là một lô và bên kia là hai lô thì hai lô này là của toàn của toàn đã đã ôm vào rồi nha và đã ôm vào rồi và giá của toàn đưa ra là giá thị trường nha cả nhà giá thị trường trước dịch khác và sau dịch khác và trước công chứng khác thì sau công chứng khác hiện tại thì à, những lô này thứ năm này công chứng và sau khi mà toàn công chứng vừa toàn ôm vừa toàn đã bỏ tiền xuống là toàn ôm vào rồi thì khi mà toàn bán ra thì sẽ là cái giá khác một là toàn bán hai là toàn giữ lại thì lô đó là lô 20 lô 21 lô là lô 22 thì à, trên lô trên vị trí mà lô 20 của mình ở đây thì mình có tới lô 20 cho tới lô 35 36 nha cả nhà là vào sâu bên trong kia cả nhà nhìn thấy vào sâu trong bên trong kia đó vào sâu bên trong đó nhưng mà ở đây mình sẽ nói những cái con đường này trước cái đã ở đây thì cả nhà phải nhìn được cái quy hoạch chứ không phải không phải là được nghe nói xong rồi là bắt đầu mình phán đoán phải rõ ràng nha cả nhà rồi quy hoạch đó thì tại vị trí này của của toàn đây là lô 20 thì chúng ta sẽ cách ra một lô nữa là lô 19 là đoạn này ngay vị trí này ngay vị trí này thì sẽ có cái con đường 42 m quy hoạch rồi nha cả nhà có bản đồ rõ ràng và trên thông tin lên nó đã có cho nên chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ xem thông tin lên thì à, cách đây khoảng à, 3 tháng thì lúc này à, thông tin lên nó chưa điều chỉnh thì chỗ này là 42 m nhưng mà hiện tại nó đang à, điều chỉnh lại kiểm tra chính xác lại thì nó là 28 m 28 m đúng không à, Phương thì chính xác là con đường này 28 m nha lúc trước là 42 nhưng mà chỗ này 28 m thì nó sẽ đi hướng như thế này và nó đi xéo qua bên kia cái nhà thấy không ạ à? à, con đường này nó sẽ đi xéo qua bên kia và đi như thế này đó à nó sẽ đi như thế này là con đường chính xác là 28 mét nha nhưng mà thì con đường này là 28 mét là con đường đi xéo như thế này đi đâm vào bên kia và con đường này 24 mét cái nhà hình dung nha rồi ngoài ra thì có một con đường 26 mét nữa con đường 26 mét thì nó sẽ đi tới chỗ này tới ngay chỗ vị trí này và nó sẽ đi theo hướng này à, hiện tại là con đường 28 mét chứ đường 26 mét đó trên thông tin lên và trên tất cả bản đồ đó đều có nhưng mà hiện tại chưa có được cắm mốc nha chưa có được cắm mốc cho những cái đường 20 hoặc hoạch 24 mét này thì nó sẽ đi hướng như thế này đó, nó sẽ đi hướng như thế này thì tại tạo thành ngã năm nha cả nhà tạo thành ngã năm ngay chỗ vị trí này ngay tại vị trí này so với những video trước thì video trước mình làm trên kia à, nó bị hơi bị lệch nhưng mà thực ra bây giờ chính xác là nó sẽ nằm ở đoạn này đó em đoạn này nha cả nhà chính xác là ngã năm rồi còn nữa nha là cái lô 20 này của mình này lô 20 này nếu như mà khi mà nó làm đường hình thành rồi á thì cả nhà cứ tương tượng đi cái vị trí nó sẽ như thế nào có phải là những một trong những cái vị trí chiến lược không những vị trí mà không có thơ vị trí nào mà so sánh bằng đúng không ạ cái đây mình khẳng định nha cả nhà nếu mà nếu mà cả nhà à, chịu khó tìm hiểu hoặc là xuống gặp toàn đi muốn mà muốn mà tìm hiểu cái gặp toàn chắc chắn cái lô 20 này mình đang có ý định là giữ lại mình không không mình không ra hàng cái lô này đâu lô 21 thì mình có thể ra chứ lô 20 mình không ra đâu rồi lô 22 lô 20 21 22 nếu như vậy thì lô 22 trên này nó sẽ có một con đường 12 mét đó, con đường 12 mét nó sẽ đi đi đi qua đây mình cứ tưởng tượng là cái này là đường 12 mét đi đó, thì sẽ có một con đường 12 mét đi tới vào đây nữa và nó nó sẽ thông qua bên kia nó sẽ thông vào bên ờ, đám cao su và nó sẽ đi vào những cái uh, huyện cũng như về xã khác đi bằng những con đường này và thì mình không biết là quy hoạch như thế nào nhưng mà bên kia có đường 28 m đường 26 m ở đây đường 24 m lại có thêm đường 12 m chỗ này thì cái đó là À, do tính cũng như là do chính quyền và bên BKMX người ta quy hoạch. Còn mình chỉ ờ, xem thông tin và mình chỉ biết là nó có như vậy và trên số cũng có hiển thị luôn nha cả nhà. Trên số có hiển thị là đường 12 m luôn, rõ ràng luôn. Và đường 2 12 m nó không phải đi đi thẳng nào mà nó cũng đi xéo xéo cho này. Nói chung là nó sẽ song song với cái đường 28 m đó. Sẽ song song với con đường 28 m. Và cái nhà thái đây, lô đây này. Lô 20 này, 21 22 này. Đó cái nhà thái 23 này, 24 này cái nhà thấy không ạ Lô kia là lô 25 này 26, 27 nói chung là tính cho tới kia là 30 36 lô Và mỗi lô là ngang 5 Sâu 35 nha cả nhà Và thú cư là 100m cái nhà thấy ạ à? cư là 100m Và giá cực kỳ hấp dẫn luôn Giá cực kỳ hấp dẫn Và muốn biết chi tiết á, thì hãy liên hệ cho Toàn qua TikTok Hãy xem hết TikTok, xem hết Youtube kết nối với Zalo của Toàn, Toàn sẽ cung cấp thông tin cũng như là à, cả nhà chưa hiểu cũng như là chưa chưa biết được quy hoạch ừ, tại vị trí này như thế nào thì cứ liên hệ Toàn, Toàn sẽ giải đáp hết cho cả nhà. Video này Toàn cố gắng làm sao nói rõ ra cho cả nhà cùng biết thì mong cả nhà xem hết video và à, xem những cái video trước của mình để mà hình dung ra rõ hơn. Còn muốn biết, muốn biết chính xác thì cứ xuống này. Có một điều mà Toàn rất là sợ chỗ như thế này. Hiện tại có rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là à, những nhà đầu tư mà mới mới đầu tư và đầu tư theo cái kiểu là ở đô thị ven rồi khi mà bước chân xuống dưới này thì thấy toàn rừng với cây thôi và toàn là đất thôi và không có một cái nhà nào hết rất là sợ nhưng cái nhà yên tâm đầu tư theo dạng công nghiệp đầu tư theo ven đô là chúng ta phải mua những cái vị trí như thế này với một cái giá cực kỳ thấp và chúng ta đỡ vài năm một năm hai năm và ba năm hoặc là 5 năm thậm chí là 7 năm hoặc là 10 năm sau và chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận có thể là nhân 5 nhân 10 nhân 20 và nhân 20 30 là chuyện bình thường và cái đó là sẽ tùy thuộc vào cái ờ, độ may mắn của chúng ta à, toàn nói tới như vậy thì cả nhà đã hiểu rồi và cái việc quyết định quyết định chọn hay là không chọn đó là do chúng ta cái độ hiểu biết của chúng ta và cái độ liều của chúng ta cái độ nhạy bén của chúng ta còn lại tất cả là ở mình vậy thì cái nhà muốn như thế nào cái nhà muốn ôm cái nhà muốn ờ, sở hữu những vị trí đất như thế ở đây cả nhà ờ, muốn tìm hiểu thêm thì cứ liên hệ toàn nha cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và hẹn gặp lại